mọi năm vẫn thế tự mình chuẩn bị cả một mâm cỗ đầy và bao món ăn thật quen thuộc ôi giấc mơ giảm cân vượt qua tầm với năm nay tôi có kế hoạch đi chơi xa ở cạnh mọi người thì đâu cũng là nhà cả năm ngược xuôi vất vả cuối năm đừng thế

cha nhắc tôi phải trong nhà để khách ra vào có người chúc mừng tết đi xa tôi thấy hương vị xuân rất khá tuy xa chỉ cần vang lên tiếng cười thế là hết dù ở xa đến đâu biệt năm cũ và chào một năm mới đến